mấy cái con chim hải âu này nó dạng lắm cả nhà nó ờ, mọi người thấy không nó tới cái bàn á rồi đòi đòi nó kiếm thức ăn rồi có khi á, thì nó cướp thức ăn trên tay của mình luôn á Xin chào cả nhà Cảm ơn cả nhà đã tiếp tục theo dõi kênh của Linh cái clip này á, là cái clip tiếp theo của cái clip mà đua cano thì tụi linh đang đi vào khách sạn cất hành lý ăn sáng và lấy phòng đây á, là cái sảnh hotel à, ở chỗ này linh thấy không có lớn lắm cũng à, không có à, phải là rất là đẹp không biết trên phòng nó như thế nào ha giờ không có ai ở trong hồ bơi cho nên linh quay được cái hồ bơi này nhỏ xíu à, à linh nghĩ là hai người thì sẽ à, dễ dàng bơi nhưng mà nếu mà có một group nhiều người thì sẽ không sử dụng được đâu nhưng mà à, bây giờ thì vắng cho nên linh sẽ quay cho mọi người coi coi nè đây là cái bãi mà mình chơi cái gì nè chơi chơi lướt sóng đó mọi người đó nhìn thấy ra ngoài luôn nói chung là cái view ở đây rất là đẹp nhưng mà nó không phải là mở cái view mở tại vì nếu mà cái view mở chịu không nổi đâu nên mới mở cửa sổ đi ra ngoài thì thấy đây là cái ờ, chỗ mà mình ăn sáng thì linh thấy là có ờ, kiwi nè à, rồi bánh mì đủ loại bánh mì hết họ đang bỏ bánh mì sừng trâu vào nè thì à, hồi nãy linh thấy có rượu nữa Hồi sáng sớm không biết ai uống rượu nữa nha Còn có có hồi hun khói nè Rồi ờ, các loại format Và uh, có xúc xích nữa cả nhà ở phía này á, thì có vô khót có vài loại vô khót và cái cái cái gọi là cái ngũ cốc để bỏ vào thì linh thì linh sẽ ăn sáng bằng cái loại ngũ cốc này và bên đây thì có salad bây giờ linh quen hay sao á linh không có ăn sáng nặng được linh chỉ ăn sáng giống như là vô khót thôi chứ không ăn giống như là hủ tiếu hoặc là mấy cái món mặn this is my breakfast I got you got I Thomas and cucumber I think that is enough for from now to lunch tụi Linh đang đi ra bãi biển để tham gia các khóa học lướt sóng thì Linh thấy ở đây có nhiều hoạt động trên biển giống như là mọi người đang chơi bóng chuyền nè à, cũng vui nữa ha cả nhà ha nếu mình đi chơi hai người thì nó lãng mạn riêng tư nhưng mà đi chơi một nhóm mà thì Linh cũng thích lắm tại vì nó à, vui hơn sôi nổi hơn We're on the way to the beach to learn surfing It's the, uh, ah, so many people are playing volleyball It's fun and happy. I think if we if we go just uh, a couple, that is uh, romantic, but with a group of friends, is have more fun. Rồi cái chú này đang chuẩn bị chơi đây. Ôi ghê coi. xem thử coi bây giờ họ bắt đầu thì họ sẽ như thế nào nha cả nhà công những cái lực tay là phải rất là mạnh luôn á trời ơi linh thích quá nhưng mà làm sao mà linh có thể chịu cái lực tay như vậy nổi qua cái ông này mới được ông cỡ tròn hõm phía trước mình Linh sợ đi nhanh nó rung mái quá kỳ cho cả nhà xem Cảm giác cái chú đó giống như ờ, <laughs> cái chú đó giống như đem cái ghế ra ngoài biển vậy đó Coi thử cái ổng đứng ra như thế nào nha mấy loại lần đó cũng là uh, đo, đo, đối diện với cái chú đó có người đang chạy vào á thì cũng cần cái uh, cái cái cái vườn á cả nhà linh nói không có biết có đúng không nha nếu mà không đúng thì mọi người chỉ là nhìn linh thì họ cầm cái vườn nhưng mà họ cầm sát vào người còn cái loại mà mình vừa rồi mình coi thì họ bay lên cao giống như con diều bay lên cao người thấy không xa xa rồi đó đó có cái người đang ờ, đang cũng cũng chạy nhưng mà ờ, họ cầm trên tay sát cái cái cái người luôn chứ không phải ờ, xa như cái người này ai cũng đang xem thử coi là họ bắt đầu như thế nào đi xa lắm đó cả nhà đi tích trong ngoài thôi luôn đó tích tích tích tích, tích thiệt là xa luôn đó ô oh, rồi leo lên được rồi kìa oh, nhìn thấy dễ dàng quá cả nhà ha Ồ, oh, nhìn thấy dễ kinh khủng luôn á Hay ghê chưa Ồ, oh, cái lực kéo tay, cái lực tay quá mạnh luôn cả nhà Wow Thích ơi là thích, cái, cái, cái, cái nó rớt xuống Thôi, Linh Nguyên cả nhà cho cảnh khác cho cả nhà coi nha đồ này là đồ để đi nước ờ, lướt mọi người coi mấy cái này thì mọi người biết rồi gì hết nó mặc ấm hơn mà cái này không phải bộ đồ của linh cho nên không vừa chỗ này không phải cái bụng của linh đâu nha tại cái áo của linh linh không có đem theo cái áo bơi á cho nên mặc cái áo này nó bị dụng vậy nha cả nhà cái giá cũng dở lắm <laughs> bây giờ là bắt đầu cái khóa học thì mọi người phải tự xách miếng ván của mình ra nó nặng lắm nha cả nhà chứ không phải nhẹ đâu với những người mà nhỏ nhỏ con như linh như nè thì rất là khó sách mình ra tới đây thì huấn luyện viên sẽ chỉ mình cách ờ, vận động như thế nào nãy giờ là thật ra nãy giờ là linh đã lướt sống rồi nhưng mà tại vì lướt sống mà mọi người đi coi nhìn đi biển không à linh không có đem cái camera theo được nhưng bây giờ thì muốn nếu mà làm clip mà nói nước sống mà không có cho mọi người xem thì chán lắm linh mệt linh nói không ra hơi luôn á thì uh, linh uh, quay lại để linh uh, à, đem cái camera rồi cho mọi người coi linh học nước sống nha linh mới học lần đầu thôi cái kiểu mà nước sống mà à, đứng sau chiếc thuyền chiếc xuồng cho nó kéo mình nó thì linh làm rồi nhưng mà linh làm không có thành công tại lúc đó linh không có học bây giờ thì linh học á thì linh uh, thấy nó cũng hay nhưng mà cái cách này thì nó nó nó nó nó cũng không có dễ dàng gì linh hết á mình mới học có nửa một tiếng thôi một tiếng đồng hồ thôi thì nó không có gì là là thành công hết cho nên mọi người coi mọi người đừng có thất vọng là ơi sao linh làm à, không có tốt ra là muốn tốt á, thì phải học nhiều hơn nữa nha cả nhà to stand up? Dinai, our group is over there in the pink uh, suits. wait een moment, wait een moment. Ja, oké. Okay. Pedal, pedal, pedal, pedal. done You can stop and you can play yeah. Dạ. Đi chơi cho đã thì phải đi ăn nha cả nhà Bây giờ Linh đi ăn trưa Cái chỗ này á là Linh thấy một dọc nhà hàng luôn Bán rất là nhiều cá tươi Thì uh, uh, Linh và thử thôi chứ chưa bao giờ vào đây hết Mặc dù cái view nó không có đẹp vì nó nằm ờ, phía sau biển khoảng 500 mét sau cái cái cái à, mặt biển mà mình chơi lướt sóng hồi nãy thôi không xa lắm thì Linh vào ăn thử có ngon không nha cả nhà Linh à, mua hai món cái này với là cá chiên cái này là cốc theo họ kêu cốc theo đồ biển tổng cộng là 8 đồng mấy cả nhà quên rồi ừ. cái này ăn ngon công nhận ở biển thì đồ sẽ tươi rất là tươi luôn Linh thấy cá họ bán cũng tươi nữa Videos ừ. ừ. cái chỗ này thì hơi xa trung tâm một chút ở phía sau cái um, cái cái khách sạn của linh ở còn đây là cái cá chiên cái cá chiên ở đây lớn lắm nha cả nhà và cái chỗ này mọi người thấy là nó không có một cái cảnh đẹp tại vì nó nằm sau cái cảng đó cả nhà thì nó không có đẹp bằng cái uh, uh, phía biển nhưng mà cái phía biển giống như hồi tối linh ăn barbecue ở của công ty của linh á thì linh thấy nó dở thiệt luôn á nó dở thiệt luôn chứ không phải là dở dừa đâu thì tại tại, tại vì đó không có không có nêm cái gì hết trơn á giống như bỏ tí màu vào cũng không có tí muối gì hết cái đó thì cũng dễ cho họ và cũng dễ cho giống như là dễ cho những người mà người ta ăn mà người ta không chịu cái gia vị hay gì đó thì họ tự bỏ cái sao vào nhưng mà lấy với linh ăn thì linh thấy rất là nhiều đồ ăn luôn mà ăn dở ẹt thôi còn ở chỗ này thì cái cái cái nhà hàng này là nhà hàng thứ đầu tiên là một nhà hàng linh chưa có thử cái này là cái thứ hai còn phía đằng kia có nữa nhưng mà linh chưa có thử thử thử cái nhà hàng này là linh thấy rất là ngon để linh à, ăn thử cái miếng này để coi như cái miếng này linh coi ngon không linh nói cho mọi người biết luôn nha ừ. ngon lắm cả nhà ơi ngon lắm cá tươi ơi à, là tươi luôn ngon thịt là ngon luôn ừ. Linh cảm ơn cả nhà đã theo dõi clip của Linh nha Chúc mọi người một ngày thật vui Và sẽ học sẽ hẹn gặp lại mọi người vào clip sau Bye bye